Về khái niệm của động từ thì thực ra không quá khó với các con. Ở lớp 3 con đã gọi đó là từ chỉ hoạt động, từ chỉ trạng thái. Bây giờ ở lớp 4 các con sẽ gọi đó là động từ. Vậy động từ đơn giản đó chính là từ để chỉ hoạt động hoặc chỉ trạng thái. Ví dụ đi, đứng, chạy, nhảy, nhìn, vác. Đó đều là các động từ chỉ các hoạt động nói chung. Bên cạnh đó, ta còn có những từ để chỉ những hoạt động tĩnh hoặc những thay đổi trong tâm trạng của mình. Tất cả sự biến chuyển đó cũng là một sự hoạt động. Vì thế, người ta gọi nó bằng từ chỉ trạng thái, động từ chỉ trạng thái. Ví dụ, suy nghĩ, thao thức, lo lắng. Như vậy, động từ được chia thành hai loại. Đó là động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái. Mình cùng tìm hiểu kỹ hơn từng phần này nhé. Động từ chỉ hoạt động dễ dàng nhận ra nếu các con đặt câu hỏi. Bởi vì động từ chỉ hoạt động sẽ trả lời cho câu hỏi làm gì. Ví dụ, ăn, uống, đi, học, quét hoặc giặt. Để rõ hơn cho các động từ này, thông thường ta đi kèm với một từ khác. Ví dụ, ăn cơm, uống nước, đi học, học bài, quét nhà hoặc giặt quần áo. Như vậy, những động từ đi kèm với một từ khác để rõ hơn cho hoạt động, người ta sẽ gọi là cụm động từ.